địt mẹ mày Nè, vô lại mẹ mày mày ngu vậy ra mẹ mày mày mày thằng hiếu hiếu hiếu hiếu hiếu hiếu hiếu live stream đúng không hello ừ, mày ghê đó mày ghê đó Ừ, có té thôi bỏ bỏ bỏ ok à. làm mà phải tính toán chứ tính toán chứ tính toán là chết lại đây lại đây lại đây rồi sao mà baron được sao mà baron được nè nè hey hey à. Thôi xong anh em ơi Rồi con gì nó chém hết rồi Tao bảo rừng đồng hồ cát đi mà Thôi thôi thôi, thôi ông ông ơi Đừng cứ dạy người ta chơi thôi Ông Kata này gặp hai game khổ vãi Có tầm nhìn ở đấy à trúng chưa nè chết rồi nam ơi chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết ừ. ừ. ok giờ sợ thằng Di lắm không thằng Di thì đầu game không sợ bây giờ bây giờ căng đấy con Di này bây giờ căng đấy hết nè hết nè được rồi giật nhanh nha giật nhanh nha giật nhanh nha làm gọn làm gọn làm gọn Trời ơi, con kia nó làm hết luôn kìa bốn thằng mà thua mấy ông ơi chết rồi tải rồi giật giật giật giật giật giật giật còn chơi được nam ơi còn chơi được không chơi được còn chơi được còn chơi được còn chơi được còn nhà là còn win còn nhà là còn win <laughs> còn nhà là còn win lên lên lên baron baron baron nó hết đây nó hết chiêu nó hết chiêu nó hết chiêu rồi ây da chạy chạy chạy <laughs> được được được được bằng gờ được bằng gờ được ê ê ê ê nó không bên ti này nó không bên ti này ê ê Thằng Di đâu Trời ơi uhm. Thua mấy ông À, giờ quá giờ quá giờ quá sorry sorry sorry sorry bro địt mẹ mời nè vô lại mẹ mày mày ngu vậy ra mẹ mày mày mày thằng hiếu hiếu hiếu hiếu hiếu hiếu hiếu là sim đúng không không đâu phải đâu mày là ai đấy mày là thằng nào tao thằng nào mày quan tâm nhưng mà mày là cái thằng hiếu mày là thằng nào đúng không? vào đi anh em mình vào chơi được không cái gì vào đánh được không có vào chơi được không chơi chơi chơi chơi gì chơi chơi chung chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả đánh tem tem tem đi cái gì mày có chơi chung không mày có đánh chung không mày coi đánh được, chung không okay. được tao mày chung ok anh em mình đánh chung được Nh ok nhưng mà nhưng mà mày đừng chỉ tao nhá nhưng mà mày bớt đấy đi tao nói mày nghe nghe nghe nghe tao đi không mẹ toàn vua mày thế thì mày mày đánh mày thả thằng gì nó xanh không ủa liên quan gì liên quan gì đến tao mày thả thằng gì nó xanh mày biết ủa mắc mắc mới gì tao thả thằng gì xanh? ủa thế mày mày mày mày không giả thằng di xanh mẹ từ lúc Ủa, mắc mắc mới gì tao tao, giả thằng di sắn liên quan gì đến tao mày bớt di chuyển đấy đi xong rồi đứng để thằng di xanh với mẹ đây tao tao liên liên quan gì gì đến tao mày bị khùng à mày bị khùng mẹ mày bị khùng vậy thì bây giờ sao bây giờ không có đua bây giờ sao thích sao mày nói luôn mày thích sao thế mày thích sao mày thích sao cho mày chọn đấy tao cho mày chọn cái tao lớn nó cho mày chọn mày thích làm sao sao sao là sao sao là sao sao là sao sao là sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao tao thế sao được mày thích sao thế mày thích sao bây giờ căng nhỉ căng nhỉ là cho tao chọn đúng không ờ tao chọn đấy bây giờ căng nhỉ thằng này thằng này chiến nhỉ wow. thế bây giờ mày thích sao tao thì mày thích sao tao chiều mày thế làm kèo 5 năm không kèo 5 năm gì kèo 5 năm 5 năm như tao sao đủ người ừ, thế thế thì là thế thì thì, thì, thì tao bảo mày thích sao thì mày chọn mẹ đi thế mày nói tao thích sao để chi để chi để chi để mày mất ngu đi để chi thế bây giờ 5 năm không <laughs> có không gáo vãi lồn ờ. gáo vãi lồn ra ê tao hỏi nhá từ từ từ từ mày mày ờ, để tao hỏi nhá ở trong game vừa rồi á sẽ có hai cái vấn đề đúng không à, à, thứ nhất okay. là mày chửi người khác đúng không mày chửi người khác trước đúng không mày có đúng không không đang hỏi có đúng hay không thì mày chỉ cần trả lời đúng hoặc không thôi mày hiểu không mày ra tòa mày ra tòa chưa có bao giờ đi tù chưa hỏi tao hỏi là mày chỉ được trả lời là đúng hoặc không ok mày chửi người khác đúng không cười đi mà mày mày có thấy mày ngáo mày sinh năm 2 k mà mày ngu á net net net net net net net nét nói chuyện mà mày đi mà tốn calo quá đi đi đi đi đi đi đi bố thằng ngu đi mẹ mày thằng đi solo năm năm không có năm năm không bố mày đã đủ người không đủ người thêm một một không một một thế tao sao phải solo với thằng trẻ trâu như mày đánh đánh đánh đánh đánh vì ten giáo anh ấy đánh vì một một rồi ôi thế thế mẹ địt mà thằng này nó ngu với ta địt mà một mày là năm để từ từ để để tao nói nhá một là chỉ có là game này chỉ có một là năm năm hai là một một mà cái đéo gì cũng không muốn đánh thì có phải là mày ngu không mày công nhận với tao là mày ngu không Thế mày thích thích mày thích solo cái gì? À, thích solo, solo cái gì, gì à? Thì tùy mày. Tao á? Ờ. Tao cho mày, mày chọn đấy. Tao cho Ô, mày chọn cái ta luôn đấy được không? Được, ok. À, bao nhiêu? Thích đánh bao nhiêu? Bao nhiêu? Nguyễn đánh nhá, lần sau trừ gặp nhau mẹ đéo mà chửi nhá, được chưa? Cái gì? Mày đéo bày bớt ngu. Cái gì? Mày mày nói gì tao nghe, tao nói gì mày nghe. Ok không? Trời ơi, kèo đấy kèo 2k hả ông? Địt mẹ kèo mấy thằng 2k đi học hả ông? <laughs> mày thằng hiếu mày mày thằng hiếu li li li li, ở cái gì không tao cái gì kệ mẹ tao đi thì bây giờ cứ, cứ, cứ mình cứ nói chuyện với nhau đi tao là ai kệ mẹ tao đi mày cái kèo của mày cái kèo 2 k à? cái kèo đi học à thôi thôi thôi thôi, thôi net net nét nhanh net đi tự ao đi tự ao đi cho đỡ nhục đi ao đi ao đi ao ao ao get out thằng get out ok ngu là ngáo đã ngu là ờ, ngáo ờ ờ chắc là tao ngáo đấy chắc là tao ngu đấy mà cái thằng như mày nhá Tao thật sự cho tao mà gặp ngoài đời thì mà tao chỉ vả mày một cái thôi là mày hiểu luôn nhá Ok chưa Nhớ nhá Đấy tao là thằng Hiếu đấy Tao ở Huế đấy Địt mẹ mày nhớ nhá Ok Bố cái thằng rằn này địt mẹ Leo cái thằng rằn Mà đang xem stream đúng không Đang xem stream mà bố cái thằng ngu này À, rủ 5 năm không đánh, rủ một một không đánh Trời ơi là trời Rảnh quá mấy thằng này đúng rảnh Mà nó chửi mình mẹ như một con cho đất luôn